Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Bộ Công an bác tin đồn nhưng ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa chắc an toàn Vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, sau nhiều ngày mạng xã hội tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thì Bộ Công an của Việt Nam đã cho biết họ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh xử lý người tung tin đồn thất thiệt về việc người đứng đầu một doanh nghiệp lớn bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn. Ông Tô Ân Sô, Trung tướng Tránh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người đứng đầu doanh nghiệp lớn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là thông tin không chính xác. Ông Tuần Sổ vẫn nói bóng nói gió và vẫn không chịu nói tên ông Phạm Nhật Vượng ra. Không biết vì lý do gì hay ông sợ ông Vượng đến thế. Lên hình ảnh, Bộ Công an bác thông tin này. Theo ông Tô Sô, những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội đã lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Và những thông tin như vậy cũng đã được tung ra trước đây khi ông Trịnh Văn Quyết chuẩn bị bị bắt giữ. Và Bộ Công an lần này khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ông Sổ cho biết. Trước đó, thông tin về một người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh vì đang bị điều tra loan ra sau khi Bộ Công an bắt ông Chủ tịch Tập đoàn fec và Tân Hoàng Minh. Mới đây nhất, ngày hôm qua, thông tin này tiếp tục rộ lên trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận trong cả nước. Cùng với đó, mạng xã hội cũng loan tin một số cá nhân là người đứng đầu ngân hàng tập đoàn lớn khác bị khởi tố. Ông Tôn Sô cho rằng việc bịa đặt thông tin người đứng đầu những tập đoàn doanh nghiệp lớn bị bắt, bị cấm xuất cảnh không những để lại hậu quả nặng nề với nền kinh tế làm thiệt hại cho nhiều tổ chức và cá nhân mà còn thỏa mãn dấu hiệu của tội vu khống được quy định tại Điều số 122 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, một chủ doanh nghiệp đầy quyền lực ở Việt Nam. Thực ra nếu ông Phạm Nhật Vượng không bị cấm xuất cảnh thật thì chính quyền không nhất thiết phải lên tiếng để làm gì. Càng lên tiếng thì người dân càng nghĩ có tật thì giật mình. Cứ để sự thật chứng minh, nếu tin đồn sai sự thật thì tin đồn sẽ tự tan biến mà không cần phải đính chính gì và cũng chẳng cần phải đưa công an đi dò tìm ai là người tung tin ra trên mạng xã hội. Vào tối ngày 27 tháng 3, mạng xã hội khi đó đã lan truyền thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FEC cho rằng ông này bị áp dụng biện pháp tố tụng để điều tra một số nội dung thì vào ngày 28 tháng 3, phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bác bỏ tin đồn này. Tuy nhiên, về sự thật thì sau đó một ngày, hàng loạt tờ báo thông tin ông Trịnh Văn Quyết đã bị bắt. Tình trạng bác tin đồn để rồi sau đó tin đồn hóa thành sự thật cũng xảy ra rất nhiều lần, chứ không phải chỉ có trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết. Với cách làm tiền hậu bất chất như vậy, truyền thông nhà nước Việt Nam đã tạo cho xã hội suy nghĩ rằng những tin tức được xác nhận từ nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc gì đáng tin cậy. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay là một tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Người ta cho rằng ông là quyền lực và có tài phiệt lớn. Tuy nhiên, về thực tế thì làm doanh nhân ở chế độ Cộng sản không hề an toàn. Ông Vượng hoàn toàn có thể bị bắt và xử lý bất cứ khi nào vì những chiếc ô của ông bị thủng lên hình ảnh chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng phủ nhận thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Từ gần 30 năm trước, khi mà ông Tăng Minh Phụng có quyền lực đồng tiền cực lớn, nhưng cuối cùng ông cũng là nạn nhân của những trò chơi chính trị và hậu quả là ông phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Chính quyền của Đảng Cộng sản luôn quan sát giới có tiền. Họ không bao giờ cho phép giới có tiền vượt qua họ và đó là lý do để nhiều người tin tưởng rằng dù Bộ Công an Việt Nam bác tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, nhưng sự nghiệp của ông Vượng vẫn không thể an toàn. Họ không xử ông Vượng lúc này thì sẽ xử ông vào khi khác. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tin Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, hư hay thật? Hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện tin đồn ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đang bị cấm xuất cảnh. Cũng ngay lúc này, các trang báo của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang im lặng. Mặc dù im lặng nhưng không thể loại trừ khả năng tin này là sự thật sẽ xảy ra trong thời gian tới. Hiện nay, ông Trịnh Văn Quyết đang ngồi tù và ông Quyết cũng từng được xem là thế lực hùng mạnh bậc nhất của Việt Nam. FEC của ông Trịnh Văn Quyết cũng từng lấy gì được nấy, từng lấy đất từ Nam chí Bắc mà không vấp phải cản lực nào đi đầu cũng được chính quyền địa phương ủng hộ hết mình. Và bất cứ chỗ nào cũng có những quan chức cấp trung ương đảng trở lên đón tiếp. Tuy vậy, bất ngờ, ông Quyết cũng bị cấm xuất cảnh một thời gian và sau đó bị bắt. Hiện giờ FEC xuống dốc không phanh, các chính quyền địa phương đã hủy gần hết các dự án đầu tư của FEC. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Trở lại với ông Phạm Nhật Vượng thì cũng không khác mấy FLC. E Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang là doanh nghiệp bất động sản như Vingroup của ông Vượng và có lẽ với tài sản lớn như Vingroup cũng đã tới lúc các thế lực chính trị muốn xẻ thịt. Có thể có nhiều lựa chọn lúc này và chỉ cần thời gian nào ra tay mà thôi. Không có tin công khai cấm nhập cảnh, xuất cảnh vẫn có thể là có tin mật. Có thể tin đó Phạm Nhật Vượng cũng biết, Trung ương biết, nhưng báo chí không được đưa. Hiện nay muốn nói về Vingroup, các tờ báo phải ngó trước, ngó sau mới dám đăng. Khi Ban tuyên giáo Trung ương không cho phép là không được phép. Với con mồi lớn như Vingroup, rất nhiều thế lực chính trị muốn sơi tái. Có lần Trung ương đã tấn công vào gia đình Phạm Nhật Vượng. Đó là vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, cơ quan điều tra đã bắt ông Phạm Nhật Vũ là em trai của ông Phạm Nhật Vượng vì tội đã hối lộ cho Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hơn 3 triệu đô la. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đều khai nhận hối lộ tống Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG trong thương vụ Mobile Phone mua AVG. Sau khi Mobile Phone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, tức là khoảng 8.890 tỷ, thì ông Son nhận của ông Vũ 3 triệu đô la. Ông Son đã hoàn trả lại 500 triệu đồng. Trong khi đó, ông Tuấn nhận của ông Vũ 200.000 đô la và đã hoàn lại 2,12 tỷ đồng. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tê Phong Mobi cũng nhận của ông Vũ 2,5 triệu đô la và đã hoàn lại toàn bộ số tiền này. Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobile Phone cũng 500.000 đô la. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vũ, em trai ông Phạm Nhật Vượng đã từng ngồi tù Thực ra tấn công vào Phạm Nhật Vũ là muốn cảnh cáo Phạm Nhật Vượng và cũng đang có tin người thân trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng cũng đang bị giam lỏng không được xuất cảnh. Không biết tin này là thực hư thế nào, rất cần thời gian để có thể kiểm chứng nó. Có người cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đã có công giúp Đảng Cộng sản Việt Nam nở mày nở mặt với người dân trên thế giới khi trong nước có một doanh nghiệp sản xuất xe hơi nổi lên. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, Tuy nhiên, sau thời gian ồn ào hiện nay, xe VinFast đang mất uy tín nghiêm trọng sau các vụ cháy như có tẩm xăng. Đáng nói là tháng trước có người đã chết cháy hoặc than hóa trong ô tô hiệu VinFast rất thường tầm. Thực tế VinFast đang đi xuống trông thấy. Xe xăng thì sẽ được khai tử vào cuối năm nay, còn xe điện thì tương lai cũng đang mịt mờ. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho chuyển VinFast Việt Nam ra nước ngoài mà một số người cho rằng đây là hành động rút vốn, tháo chạy. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết từng có thế lực như Phạm Nhật Vượng cũng đang ngồi tù. Sự sớm nở chóng tàn của VinFast nó kèm theo bộ mặt tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây có nguy cơ thành mất mặt với dân Việt Nam và cả trên thế giới. Vậy nên rất có khả năng Phạm Nhật Vượng sẽ bị xử lý cùng với sự lụi tàn của hãng xe hơi mà ông đã gây dựng lên và tiêu tốn hàng tỷ đô la. Tin đồn thì vẫn là tin đồn, tuy nhiên tin đồn mang màu sắc chính trị ở Việt Nam đôi khi nó còn thật hơn cả tin được cho đăng ở trên các tờ báo của nhà nước. Vậy liệu Phạm Nhật Vượng có bị cấm xuất cảnh hay không thì chúng ta sẽ chờ xem hồi sau phân giải. Nhiều thông tin bất ngờ sẽ tiếp tục được đưa ra.